cách nhận diện lái và xử lý khi bị cặp hàng phần 3. Quá trình để xây dựng một game nó thường mất thời gian chuẩn bị đâu đấy khoảng 1 đến 2 năm, có nghĩa thời gian khá là dài. Ban đầu thì đội lái sẽ liên kết với ban lãnh đạo và những đầu mối cá mập tay to trên thị trường để sau này có thể phối hợp nhuền nhuyễn mua bán và có thể chia chác lợi nhuận. Tiếp theo đấy thì họ cũng xây dựng một đội ngũ con nhà đệ tử ban đầu để sẽ cho đội này ăn một ít để sau này khi mà cổ phiếu tăng giá rồi thì đội này có thể tự tin sâu lãi, khoe lãi trên diễn đàn mạng. Tiếp sau đấy thì đội này sẽ làm việc với ba lãnh đạo công ty để chuyển toàn bộ cổ phần nằm giữ bên ngoài của họ quy tụ về một mối để dễ bề có thể kiểm soát tình hình một cách toàn diện và có sẵn một khối lượng hàng lớn để chuẩn bị cho game và cuối cùng họ sẽ làm việc với các công ty chứng khoán để xin hạn mức vay cho một mã cổ phiếu cụ thể đối với một số đội lái mà có nhiều tiền rồi thì họ có thể bỏ qua bước này Vậy thì các bạn hãy comment và thả tim ở dưới cho Giang để Giang có thêm động lực làm thêm clip số 4 nhé